à, cả nhà cũng biết này à, cả nhà thấy không ạ à? khá khá khá là bài bản khá là đẹp có hỏi chú này thôi à. Đây, đây, đây anh hỏi anh hỏi chú thôi chú ơi ở đây là người ta cắt cây trong khu công nghiệp đúng không chú không tức là cái cây này là cái cây trong khu công nghiệp đúng không miếng hồi xuống dưới đó trụ dưới trụ dưới hả nè nè à. này nè đó ngay xe đang đậu à ngay xe là trụ dưới hả à tức là mình cắt hết cái cái đây cắt hết cái này này nhưng mà cái cái này là ý là trong khu công nghiệp hay luôn hay là ở ngoài hả? Không rành nữa. À không rành nữa. Làm công. Dạ dạ cảm ơn ạ. với anh em mình đi đấy là hỏi xác minh lại là có phải khu công nghiệp không mình chạy chạy vô đó mình hỏi thử à chạy vô hỏi ai à, nó phải cách cây khu công nghiệp không